Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2021, Jamaica đứng thứ ba khu vực CONCACAF, chỉ sau Mexico và Mỹ, xếp ở vị trí 45 thế giới điều này có thể thấy được vị thế của Jamaica ở giải đấu lần này. Thực tế cũng đã cho thấy được điều này khi ở bảng C ở lượt trận ra quân Jamaica đã có được chiến thắng đầu tiên cho mình và đang tạm đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Họ là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé bước tiếp vào vòng trong. Trận đấu tới đây chỉ phải đối đầu với Guazepe yếu hơn khá nhiều nên chiến thắng sẽ không quá khó với Jamaica. Giuseppe là cái tên khá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam, bởi quốc gia này có nền bóng đá không phát triển và cũng ít khi được tham dự những giải đấu lớn. Tại Gold Cup lần này Giuseppe không đặt mục tiêu quá cao bởi lực lượng họ không được đánh giá cao. Ở trận đấu gia quân họ đã phải nhận lấy một thất bại nên lượt đấu thứ hai này họ sẽ chiến đấu hết sức mình nếu không muốn bị loại sớm. Nhưng đối thủ được đánh giá vượt trội hoàn toàn nên cơ hội có được điểm số với Giuseppe là rất khó lúc này. Phong độ của Jamaica đang không thực sự tốt khi năm trận đấu gần đây họ giành được hai trận thắng, một trận hòa và để thua hai trận. Ở thời gian gần đây ở những trận đấu giao hữu thì Jamaica chỉ để thua trước những đối thủ mạnh như Mỹ hay Nhật Bản mà thôi. Ở lượt đấu đầu tiên đội bóng này đã đánh bại Suriname với tỷ số 2. Không, chiến thắng đầu tiên giúp đội khách có thể tự tin để vươn lên dẫn đầu của bảng đấu này. Hàng công đang thi đấu không tốt khi năm trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 6 bàn thắng, trong khi ở hàng thủ họ để lọt lưới đến 9 bàn thua. Lượt đấu thứ hai đối thủ không được đánh giá cao nên 3 điểm khó thoát khỏi tay của đội bóng này. Phong độ của Giuseppe đang khá tốt khi năm trận đấu gần đây họ giành được 4 trận thắng và một trận thua. Họ là quốc gia nhỏ bé nên khó để yêu cầu cao hơn về thành tích của đội bóng này. Giuseppe chỉ có được những kết quả tốt khi đối đầu với những đội bóng ngang tầm của mình mà thôi. Lượt trận đầu tiên họ đã để thua trước Costa Rica với tỷ số 3-1. Hàng công đang thi đấu khá tốt khi năm trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 17 bàn thắng, trong khi ở hàng thủ họ để lọt lưới 5 bàn thua. Những bàn thắng của Giuseppe chủ yếu được ghi vào lưới những đội bóng rất yếu ở khu vực Bắc Mỹ trận đấu tới phải đối đầu với đối thủ mạnh hơn nhiều nên cơ hội có điểm của Giuseppe là không nhiều.